Ok, xin chào tất cả các bạn thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video uh, chia sẻ về một số cái uh, liên quan tới xe Jupiter nha thì hôm nay anh em biết á, thì uh, xe chúng ta chạy anh em thường gặp một số cái trường hợp giống như là xe chúng ta chạy tốc độ nhanh mà đột ngột nó tắt máy thì uh, ngoài buji và một số cái nguyên nhân khác thì uh, anh em biết xăng mà anh em đổ vô cái bình xăng á nó rất quan trọng nếu mà anh em đổ ờ, những cái xăng mà nó bị nhiễm bẩn này ha này nọ đó hoặc người ta gọi là hơi, hơi nói đó là xăng giả đó nè thì đôi lúc nó ảnh hưởng tới bộ máy của anh em ảnh hưởng tới cái bình xăng ảnh hưởng luôn những cái bộ phận bên trong nó sẽ làm cho xe của chúng ta rất ờ, mau ờ, hư những cái chi tiết máy mà xe chúng ta ta chạy có thể là gây chết máy và có thể là gây à, cháy nổ nhiều cái nguyên nhân mà mà do cái xăng chúng ta ờ, đổ không có đúng và xăng ờ, không có chất lượng anh em thì hôm nay cũng sẽ chia sẻ anh em cách để mình, mình ờ, à, test cái à, cái xăng trong cái bình xăng của anh em liệu à, cái bình xăng trong à, lượng xăng đó bình xăng của anh em có thật sự có sạch sẽ hay không anh em biết để mình coi lại cái xăng của mình một là anh em có thể là à, nếu mà không tốt thì anh em có thể là à, tháo cái bình xăng hoặc anh em vô ô tiệm để mình rút bớt cái lượng xăng đó mình đổ cái xăng tốt hơn để cho xe lâu ngày nó không có bị à, hư hao nha anh em ok thì mà anh em vào video này luôn ok thì, à, thì anh em biết á, có có một số cách để mình phân biệt à, xăng à, có chất lượng hay không thì anh em à, biết á, thì chúng ta cũng không phải là chuyên gia gì hết nên đôi lúc à, đem xăng vô để mình vô phòng những thí nghiệm mình mình coi xăng thế này thế kia đó là chuyện của những người chuyên gia còn chúng ta là những người tiêu dùng thì chúng ta chỉ cần có những cái mẹo những cái cách đơn giản để cho anh em có thể làm liền làm ngay được trong lúc anh em tại nhà thì hôm nay mình sẽ làm trong những cái cách mà phù hợp với anh em anh em có thể làm bất cứ lúc nào ok thì mình sẽ vào những cái ờ, cách ờ, để mình xem ờ, cái cái xăng trong cái bình xăng của mình liệu có ok hay không để mình biết mình à, rút xăng bớt và mình đổ xăng khác chất lượng hơn thì mình sẽ vào những cái cách ok mà anh em có một số cách nhưng mà anh em chuẩn bị cho mình một số cái nha đây là một cái tờ giấy à, à anh em có thể lấy một tờ giấy trắng bất kỳ và anh em à, lấy tờ giấy này anh em sẽ lấy một bát xăng cho anh em à, nhúng cho nhiễu lên đây đợi cho nó khô rồi anh em sẽ thấy à, nếu mà xăng nó bốc hơi nó khô hết á nó không có một lớp à, cặn hay là gì đó nó ít hoặc à, À, không có gì luôn đó là xăng chúng ta chất lượng nha thì mình sẽ làm qua cách này là cách đầu tiên ok thì một, một cái ờ, chén hoặc một cái gì đó để đựng nha mình thì mình sử dụng một cái ống này để mình hút xăng à, cho nó ít thôi và mình anh em anh hiếu không có có thể lấy cái ống hút ở nhà mình để mình à, ấy à, một ít và anh em có thể lấy một cái gì đó để ờ, múc xăng trong cái bình xăng mình để mình à, test cái ờ, cái xăng bên trong có chất lượng hay không nha ok cứ ờ, mở cái ờ, cái cốp ờ, xe của mình ra nha là ok anh em bắt đầu tháo cái bình xăng ra em tháo bình xăng ra và anh em hút một ít xăng trong đây đi rồi bắt đầu mình thử nha em đã hút được một ít xăng thôi em à, cứ hút ra đây khoảng một ít thôi mình sẽ làm cái cách đầu tiên đó là anh em à, cho một à, ít xăng trong đây để nhiễu vô một cái tờ giấy và đợi nó bay hơi nha anh em đây em cứ cho một ít xăng để vô cái tờ giấy nè đây anh em cứ đổ thẳng luôn cũng được đó em mới để để cho nó tự như thế này và để cho nó bay hơi rồi anh em coi thử trong ờ, cái tờ giấy này nó có cặn hay không nha nó thấm đều rồi bắt đầu nó bay hơi khi mà nó khô cái tờ giấy hay gì đó thì anh em coi cái thật sự nó có có cặn nó bám vô hay không nha đây là cái cách đầu tiên nếu mà có cặn này nọ nó bám vô cái tờ giấy này thì à, anh em biết xăng này không chất lượng nha miếng giấy này à, chúng ta đã nhúng xăng lúc nãy nè mà chúng ta đã để khô và anh em thấy nó, miếng giấy nó vẫn còn cái độ trắng ban đầu bình thường thì à, cho thấy anh em xăng anh em vẫn ok và không có bị nhiễm bẩn nhiễm dầu vậy nha anh em đây thấy nè xăng nó đã bốc hơi nó không còn một lớp cặn gì hết thì đó đó là biết được cái xăng chúng ta có bị à, chất lượng hay là không có bị à, nhiễm cặn nhiễm dầu vậy nha anh em ok đó là cách thứ hai thì anh em à, à ấy là một ít xăng à, trong đây nè anh em lấy một cái ngón tay anh em chấm vô thử anh em chấm vào thử anh em trà thử nha cảm nhận thử nếu nếu mà nó thật sự cái xăng chúng ta nó nó không có có cái độ nhàn hay gọi là cái độ rít rít giống như dầu á hay là gọi là nhớt á đây anh em cứ à, nhúng tay vô thử mình coi thử à, nếu mà xăng chúng ta nó nó trơn trạc, à, nó không có trơn giống như nước và anh em thấy đây là cái xăng nó ok nha nếu mà anh em đụng vô nè tôi nhúng tay vô anh em thoa và để đông cái ngón tay nè anh em thấy có cái cái độ nhờn nhờn á đó đó là xăng chúng ta đã bị à, pha à, dầu pha chất này tùm lum nha đó đấy đó là cách để anh em phân biệt cái à, xăng chúng ta có chất lượng hay không nha ok đó là cách thứ hai à, đó là anh em ấy là một ít xăng thôi anh em đấy là một tí xíu thôi và anh em à, đốt thử nha mình à, lấy làm đi chỗ khác tránh cái xe nha và tránh chỗ nào cháy nổ anh em đeo lên chỗ nào trống trống á anh em à, đốt luôn nha đốt ờ, trong cái nước này nè xem nếu nếu mà nó cháy hết rồi mà nó không có dướng cái bụi bặn này nọ trong cái chén này nè là anh em à, đã sang chúng ta đã ok đã tốt anh em có thể sử dụng được nha ok thì mình sẽ làm luôn nha anh em này thì nó hơi ờ, cháy anh em cẩn thận nha cứ để vô cái chén cho nó cháy thật sự cháy hết hết cái lượng xăng bên trong nha anh em hút trong cái chén nó xong và nó nó không có để là một lớp cặn gì đó hoặc để là một lớp cặn rất ít chút xíu thôi hoặc cái cặn nó dạng giống như là nó cháy thôi cái chất cháy thì xăng chúng ta vẫn bình thường ok nha thì nếu mà anh em nó nó lắng xuống nó cháy xong nó có để một lớp cặn hơi đen đen đó là xăng chúng ta có à, không có chất lượng nha anh em anh em cẩn thận mình thay đổi cái cái cái nơi đổ xăng cho nó ờ, ok nha Ok, nãy giờ Dũng hai em đã chia sẻ anh em à, một hai cách cũng như là ít nhất là hai tới ba cách đã để anh em phân biệt cái xăng chúng ta công bình xăng nó đang có chất lượng hay không để anh em chạy thời gian hoặc chạy tốc độ cao này nọ nó tắt máy hoặc đôi lúc nó gây cháy nổ thì ảnh hưởng tới xe của anh em rất nhiều nha thì đó là một số cách để anh em thử trong cái bình xăng của mình cái chất lượng xăng nó ok hay không để anh em thay đổi cái cây xăng khác và đổ những cây xăng nào có thương hiệu uy tín và đổ những cái à, loại xăng tốt nhất cho xe mình nó đảm bảo lâu dài theo thời gian nha thì ok đó là một số cái chia sẻ của Dũng anh em nào cảm thấy video này có ích với anh em và à, có được những cái gì anh em học hỏi được thì anh em cứ à, chia sẻ hoặc nhấn like anh em mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh mình nha ok hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào anh em